hãy cho tôi nụ cười người ơi hãy cho tôi một giây phút thôi để tôi thấy đời đang sống em ai có hay không nên cho tôi nụ cười là lời nói với tôi rằng em rất vui để tôi sống bằng hình bóng đôi dạ. khi có đồng em cho tôi lên cho tôi say em cho tôi ban lâu <laughs> khi tôi đây mẹ mẹ kia hai mẹ thích quà <laughs> á con mày chứ mà đây đen quá đừng nghĩ đừng nghĩ nhất mày biết nè Hãy cho tôi một giây phút à? thôi Để tôi thấy đời đang sống Em ơi có hay không Đến đưa tôi nụ cười là lời Nói với tôi rằng em rất vui Để tôi sống bằng hình bao Đôi khi có khi không <laughs> Em cho tôi bao nhiêu lời cay đắng em cho tôi bao phiền lắng đồng em cho tôi mê em cho tôi say em cho tôi quên nôn kia nó có ăn gì đâu mà thấy cái miệng nó nhúc nhích rồi à? nó ăn rồi nó nuốt rồi đó quên quên đi vô coi coi phim chọn dạ. <laughs> ca sĩ ca sĩ gì ca sĩ ca giáo kỹ người mỹ ca sĩ giáo kỹ người yêu phim gì hôm qua hả ừ hay lắm á